Vui cười đầu tuần với những mẩu chuyện cười ngắn về vợ sau đây. Về triết học vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta là phạm chủ chỉ sự sợ hãi của đàn ông. Về kinh tế, vợ là ngân hàng vô luật pháp không thể lệ gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không kiện cáo gì được. Về tài sản, vợ là cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được. Về xã hội, vợ là cá nhân tự do tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy và nếu như ta trả lại thì không muốn nhận. Về khảo cổ học vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá. Về sinh học vợ được ví như là sư tử. Về vật lý, vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cửu nhất. Về công nghệ, vợ là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất hiện nay. Về võ thuật, vợ là một võ sư tu tập từ rất nhiều môn phái. Về toán học, vợ là một hàm bất biến và có giới hạn vô cùng, không có tiềm cận. Rất nhiều miệng càng dài càng đau đầu ức chế. Về động vật học, vợ là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa nai tơ và sư tử. Về nông nghiệp, vợ là mảnh đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải canh tác vì cầm cố, giao bán không được. Về giáo dục, vợ là một học sinh tối giả cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ dích. Về vật lý học, vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua là cơ sở để đàn ông ngồi uống thêm rượu khi gặp bầm nhậu. Về bán vé số, vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hy vọng sẽ trúng độc đắc. PS nhưng không có vợ thì cuộc sống này cũng nhạt nhẽo vô cùng. Bạn có biết chuyện cười định nghĩa vợ nào không? Hãy chia sẻ nhé. Thơ chế nói xấu vợ Ngoài trời bỗng nổi cơn rông vợ em giờ chính chạy dông ngoài đường em nhìn mà thấy thương thương vợ em sao lại dở ương thế này. Hôm rồi nó uống rượu say xong phi một phát vỡ ngay cái bàn. May mà hàng xóm khuyên can không thì nhà cửa nát tan hết rồi. Thời gian ở hứng nhẹ trôi vài hôm lại thấy nó ngồi uống bia. Nhìn em nó bảo thằng kia, lại đây quỳ xuống rót bia cho bà. Em nào có dám kêu ca không nhanh nó bà cho bà phát liền thì ra nó chúng lô xiên có tiền trong túi nó liền đi chơi số em lần lần long đong nào ai thấu hiểu nỗi lòng em đâu Em ngồi than thở mấy câu nó liền vác hẳn dao bầu chạy ra em đành có cảm chạy xa nó mà vỡ được thành ma có ngày. Thơ chế kính vợ. Sợ vợ sống lâu để vợ bớt y sầu để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngầm móng phun người gặp vợ mà không cười là có mắt không chồng. Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc vợ sai mà hàn học là trời đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngầm tâm là lòng lang giả dạ sói để vợ nhìn đói là tội nhân thiên cổ để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng trốn vợ đi ăn bụng là ngũ mã phanh thây em phải dừng ngay vợ em đang gọi thứ ba sợ vợ tập ba ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên đàn ông sợ vợ thì sang đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà đàn ông không biết thở và cuộc đời lần đần kể là bước đi đàn ông sợ vợ ai khi vợ mình mình sợ sáng gì thế gian đàn ông khí phách ngang tàng nghe lời vợ dạy là hàng trưởng phu đàn ông đánh vợ là mua tốn tiền cơm nước ở tù như chơi Lấy nàng từ thuở 15 đến khi 19 tôi đã năm con. Nàng thì trông hay còn son, tôi thì đinh ốc phủ lon giá rời. nắm mưa là chuyện của trời tè ra nội chợ có tôi bao thầu. Suốt ngày cày cấy như trâu, chiều về rửa chén cũng ngầu như ai. Nấu cơm, đi chợ hàng ngày, bồng con thay tá tôi đây vẹn toàn. Lau nhà, lau cửa chẳng màng ôi thời oanh nhiệt ngang tàn còn đâu. Nhiều khi muốn học xì dầu, xin nàng nghỉ phép nàng cho đôi mày. Nàng đòi thi đấu võ đài tung ra một trường chén bay ảo ảo. Nhớ xưa mình mới quen nhau, em ăn em nói ngọt nào dễ thương cho nên tôi mới bị lường, mang thân nhà ngọc cậy lương nơi nàng. Than ôi thực tế phú phản, mày dâu một kiếp thôi đành đi đong. Một lòng thờ dở sắc son, còn non còn nước thì tôi còn thờ. Ra đường sợ nhất công nông về nhà sợ nhất vợ cô nói gì. Đàn ông để vợ là sang ngồi nghe vợ dậy là hàng trưởng phu đàn ông đánh vợ là ngu vừa mất tiền thuốc vừa tù trung thân. Thơ chế, định nghĩa về vợ trùng thơ sợ vợ. Vợ là ngân khố, kho tiền gửi vào nhanh gọn hơi phiền rút ra, vợ là biển cả bao la đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phá dù không sinh đẻ ra ta nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao khi ta đau ốm xanh giao vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe nay sợ ta đi trần đường giày vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà khi ta tán tỉnh ba ba vợ liền quát nạt để mà răn đe lời vợ dạy phải lắng nghe mai sau khôn lớn mà khoe mọi người nói ra xin hãy chớ cười vợ ta ta sợ vợ người còn lâu vợ là mẹ các con ta thường kêu bà sản hiểu là phu nhân vợ là tổng hợp bản thân thủ trưởng bảo mẫu tình nhân mẹ hiền vợ là ngân khố kho tiền gửi vào nhanh gọn hơi phiền rút ra vợ là biển cả bao la đôi khi nổi nóng khiến ta chìm vào vợ là âm nhạc khi ca vừa là cô giáo vừa là luật sư Bác thang lên hỏi ông trời đời con đau khổ đã nhiều thấu chăng Ông trời cúi mặt than rằng tao đây cũng khổ cắn răng chịu đòn Bác thang lên hỏi ông trời kiếp này con có bỏ nạn được không Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa được sáng chỉ là mày thơ chế